Mời các con vào ví dụ 1. Cô có 648 chia cho 3. Thông thường thì chúng ta phải chia ra nháp. Vậy chúng mình đặt tính. Đây chính là cách mà chúng mình đặt tính khi chia. Và thực hiện phép chia cũng khác với phép nhân, phép cộng và phép trừ. Với các phép tính cộng, trừ và nhân đều thực hiện từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị. Nhưng với phép chia thì chúng ta lại phải chọn chia từ hàng cao nhất. Chúng mình cùng bắt đầu lắng nghe cách chia. Đầu tiên cô sẽ lấy 6 chia cho 3. 6 chia cho 3 bằng 2, viết 2. Sau đó cô làm gì nhỉ? Cô sẽ nhân ngược 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy cô đã hoàn thành chia lần 1. Đó là chia chữ số hàng trăm. Ở lần 1, cô nhắc lại, với mỗi một lần chia, chúng ta sẽ có những bước thực hiện như sau. Bước số 1 là chia 6 chia 3 bằng 2, viết 2. Sau khi chia xong, phải nhân ngược 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. Rồi đến phép trừ 6 trừ 6 bằng 0. Ta đã có lần chia đầu tiên. Bây giờ ta thực hiện đến lần chia thứ hai, đó là chia chữ số hàng chục. Trước khi chia lần 2, ta phải hạ số 4 xuống đã. Sau khi hạ 4 xuống, ta bắt đầu thực hiện chia. 4 chia cho 3. Trong bảng chia cho 3 không có 4. Nhưng 4 gần nhất với số nào và lại bé hơn 4 mà lại chia hết cho 3, đó là gần nhất với số 3. 3 chia cho 3 bằng 1. Như vậy 4 chia cho 3 sẽ bằng 1. Viết 1 nhân ngược 1 nhân 3 bằng 3. Viết 3